Xin chào tất cả mọi người đến channel của mình Và mình là Noob đây Ok, sẽ Gọi là Noob sẽ đi cắm trại nha mọi người ơi Hôm nay Noob sẽ đi cắm trại một mình thôi Bởi vì Noob chỉ đi cắm trại một mình để được hưởng thụ hưởng thụ uh, gọi là hưởng thụ một mình thôi chứ không muốn đi với ai hết và hôm nay lúc sẽ đi cắm trại ở một khu rừng mà người ta đồn đại rằng có có con Silent Head Mọi người nghe qua cái tên Silent Head bao giờ chưa? Nếu chưa nghe qua thì lúc sẽ kể chuyện cho mình nghe nha Đây, ngày xưa ngày xưa Ở trong một ngô, khu rừng nhỏ Có một con Silent Head hết phim Rồi nha, mọi người, mọi người đã biết con Silent Head rồi thế nào rồi nha Ok, giờ lúc sẽ gọi là đi lấy đồ để chuẩn bị đi rồi cắm trại thôi Bí mật, lần này cắm trại, lúc cảm thấy hơi sợ sợ đừng đùa đấy ok thế thì cắm sai thôi ừ chưa trước, hết là phải tập thể dục cái đã tập thể dục hựa hựa hựa hựa hựa hựa hựa hựa hựa hựa ok người lúc đã khỏe khoắn và như lực xí rồi ok giờ lúc sẽ đi lấy đồ và đi cắm trại thôi ok Ok mọi người Tôi đã xây xong cái lều trại của nút rồi này Mọi người thấy đẹp không? Nhưng mà rất tiếc là trời hôm nay mưa rồi Buồn quá đi Trời hôm nay tự nhiên lại mưa Nên lúc chắc phải đi ngủ thôi đã Để mà và gần lúc ngủ đây đợi đợi đợi trời mưa thì lúc sẽ quay cho mọi người và tắm trại tiếp nha ai mệt quá trời mới trời sáng à trời hết mưa trời ta ô mọi người ơi trời hết mưa rồi dê dành dám chạy tiếp thôi chát thiệt vừa nãy trời lại mưa lúc sẽ đi cắm trại tiếp thôi may là trời tạnh mưa nhanh bởi vì vừa nãy từ đến giờ lúc cứ ngủ à lúc đợi đến lúc ngủ Xong rồi về lúc mới dậy Thì thấy trời hết mưa rồi Đến lúc sếp quyết định vẫn ra ngoại tiếp thôi Khỏi thì cắm trại đặt lều trải rơi bùa Khói bừng lên Sẽ nướng gì ăn được ta Lúc sẽ nướng thịt bò ăn nha một hai miếng thịt bò và một miếng và hai miếng thịt lợn nha rồi lúc sẽ đi câu cá nữa ăn thẻ trò rồi mình đi cấm lại chúng ta sẽ phải cấp cái này là một điều mình thích đúng không của có có ra nóc rồi trời ơi cà nóc à rồi có kết thúc còn là có không ra thì không ra có cả những kiểu nữa ô cái đấy cái đấy giật ai à giật trượt rồi lúc cơm trượt rồi nếu hôm nay thì lúc câu hay giờ lúc câu giờ thì mày bỏ qua cái lúc nào câu không câu cá không giỏi lắm đâu lúc chỉ biết ăn này ngủ này cho heo ăn này đấy lúc chỉ biết làm những vị ấy thôi còn đâu là lúc không biết làm đâu bởi vì có anh ra tuyển nên mình làm hết rồi ấy đồ ôi mình câu được cả cái que luôn này mọi người ơi mình sẽ quyết định ôi lại có cá nữa quen thuộc nhất sẽ câu vài con cá đồ ăn ok có một con nữa thôi nha vì lúc lười lắm tôi không được câu nhiều đâu mệt lắm tôi chỉ muốn ăn thôi ok ôi chị chín rồi chị chín rồi wow chúng ta đã có thịt rồi cũng sẽ gọi để cái xương ở đây đây để cái xương đây gọi để thức ăn Đấy, đúng không? bây giờ nó sẽ ăn đâu. À, quên mất chút chuyện đó thôi Trong đó mình sẽ nướng ba con cá Hồi cả một con cá Đây nhầm ba con cá tuyết và một con cá hồi Wow Wow, mọi người nhìn thấy gì chưa? trên mía đang đung đưa theo gió Lúc đung đưa nốt này Đung đưa, đung đưa theo gió Wow, hôm nay đúng là cạnh mưa hẳn trời xanh mây trắng thật là một cảnh thiên nhiên thật là khủng vĩ ok lúc mới làm một tí thôi không sao nào à, à, à, à. ôi cá chín rồi cá chín rồi wow buổi cắm trại hôm nay thật là vui vẻ và không có chuyện ra nữa ui có cái hang động gì đây núp sẽ qua đấy rồi khám phá xong rồi núp sẽ đi bơi nha mọi người núp sẽ đi bơi đi bơi đi bơi đi bơi à đây không phải hang động đây chỉ là một cái gọi là cái gọi là cái ờ, gì nhỉ cái hang hang nước mọi người, à. nghĩa là bên trong hang có nước đấy thôi lúc ra ngoài kia bơi cho rộng trong đây bơi bé quá, ngoài kia bơi cùng mấy em cá luôn đây này, xuống bơi thôi uhm. Wow, lúc mời thấy lúc bơi giỏi chưa Ui con gì à Ôi, con gì này Ôi, con gì nữa kìa Ui lúc thấy con những con gì Tôi sợ quá Thôi bơi lên, bơi lên, bơi lên, sợ lắm Ôi, có bé cửu đen này Wow Đúng là đi cắm trại thật là vui Chào bé mực nha lúc sẽ thử đi bắt cá dạ bắt cá đây đây lúc sắp bắt thôi là thử là thử rồi lúc phải lên lấy cái oxy gì đã ô lúc đó thì lúc sẽ ăn cá luôn ok lúc sẽ xuống bắt cá tiếp thôi mọi người xem lúc bắt cá này trời ơi lúc bắt cá dễ chưa bắt một con rồi đấy ôi con zombie bé này ôi con zombie bé này nó đánh lúc đi ra đi ra để yên người ta còn để yên cho lúc đi chơi ra ngoài đi nhỉ ok đến lúc đã giết được bé zombie bé rồi bé zombie ở dưới biển lúc sẽ bơi ra đây ôi ở đây còn làm cá con này ôi nhưng có con gì này ôi đây con zombie lúc nhìn giống như con zombie lắm nhưng mà nó có đánh được không ta nó không đánh à có đánh à nó đánh lúc không đi ra đi ra à nó chỉ đi bắt cá thôi mà tha cho nó à bọn này thật là xấu xa thôi nó không thể chơi chúng nó nữa lúc về nhà lúc về lửa chạy lúc về đúng là một trên bọn kiệt sĩ không cho nước bắt cá cùng à chào bé kiều nha anh chấm trả. ấy cái vỏ của anh được không liều chứ nhỉ ok rồi mình sẽ tập thể dục cơ tập nha hui ho hui ho hui ho hui ho hui ho hui ho hui ok ông ơi lúc đã có can chê sức mạnh rồi lúc sẽ vỗ tay vỗ tay vỗ tay ok xe rồi lúc em chỉ cần lúc đi ngủ đây đợi cho đến trời tối lúc sẽ gọi là đi cần lúc sẽ cho mọi người xem tiếp lúc ngủ đây nha Thank ờ. you. Ờ. thôi mà trời tối rồi hả thôi mình sẽ đi cắm trại tiếp thôi nha mọi người mình sẽ nướng thịt các thứ nha ok trong lúc nướng thịt nó sẽ ngồi đợi luôn à mình phải đợi nha cầu trời hôm nay không có sao đi cho mình cái khói ui trời có khó cái gì ta ui khó mù mịt luôn Wow, rồi cái khói mù đi tới mù ạ, cái sương mù. Hình như sương mù mày ơi. Thôi, em sẽ chạy về, á tức ăn tí nữa, thôi chạy về đã. Chạy về, chạy về, ok, nó sẽ đợi tiếp nha. Ok, ngồi đây đợi thôi. Ok, wow oh, ah. no, God! No, God, please, no, no, no!